sơn màu đỏ nhìn ở ngoài nhìn vô liên tưởng cũng tới à, hơi ghê rợn chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn lại đến với video tiếp theo của TBL trong cái chuyến à, hành trình khám phá và review những à, khu nhà hoang biệt thự hoang thì trên cái tuyến đường đi TBL bắt gặp một cái cụm nhà nghỉ hay resort gì đó đây không biết nữa nhưng mà thấy người ta bỏ hoang rất là nhiều luôn thì à, mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng à, đồng hành với TBL trong à, cái video này nha chúng ta sẽ tiến đến với khu nhà bên đó nha mọi người và chúng ta sẽ xem thử cái kiến trúc và những cái không gian bố trí của tất cả các cái cụm resort hay là cái cái uh, gì đó khách sạn hay cái gì chỗ này nè TBL cũng không rõ nữa nó không có để chữ không có để gì hết á thì uh, theo TBL là một cái uh, resort rất là nhiều căn nhà nhỏ ở trong đây luôn nha mọi người Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến đến với một cái căn đầu tiên nha mọi người đây là một cái căn đầu tiên nè ôi căn nhà này không biết là có người ở hay không nhưng mà TBL nhìn ở ngoài xa nhìn tới thì phát hiện có những cái dấu hiệu của con người sống trong này nha mọi người nhưng mà ở ngoài rất là, là trống luôn không biết là người vô gia cư hay là những cái anh em làm công trình ở gần đây nữa thì à, bây giờ TBL sẽ cùng mọi người review khám phá khu vực này nha ô, oh. Đây mọi người Đây là những à, cái à, phao nè mọi người Những cái phao để đi biển hay sao á và một cái ờ, bình 5 lít à, mọi người một là để đựng nước hai nữa là để dùng để đi biển và đây đây là một cái ờ, chén bát đây nha mọi người chén bát này mà mình đã thấy nó động bụi với lại một số cái à, vết dơ trên này chứng tỏ đã lâu rồi không có người sinh sống ở chỗ này thì với cái kiến trúc theo cái cụm này thì TPL liên tưởng đến một cái khu resort khách sạn người ta đã xây dựng dở à, dang hoặc là trong cái à, quá trình mà kinh doanh á thì à, người ta đã thua lỗ ở một nơi nào đó không có nguồn vốn để đầu tư thêm cho nên là đang xây dựng dở dang này chưa có tô chưa có triết gì hết á đây theo mọi người thì à, cái căn này TPL sẽ à, đi nhanh để không tốn thời gian của à, quý vị khán giả nha TPL sẽ đi ra và tham quan cái căn bên cạnh thôi cái căn bên cạnh thì có những cái xô nước để múc nước nè mọi người và cọng dây đó hôm nay không biết là để điều chế cái gì hay là cái gì nữa chắc ờ, những cái ờ, loại ờ, gia vị dùng để nấu ăn á mọi người tiêu tiêu nghĩ nó là gia vị dùng để nấu ăn sinh hoạt bên kia thì những cái công tắc điện nè mọi người công tắc điện và những cái đường ống ruột gà để người ta bắt điện á ngoài ra còn có ờ, đồ đạc rồi nha mọi người thì ờ, theo như suy đoán của TBL thứ nhất là người vô gia cư đã từng ở đây thứ hai nữa là những anh em công trình đã từng ở đây cho nên mới có những cái đồ giống vậy nè và đây đây là một cái uh, chiếu gồm có chăn ra gấu nệm gì trong này mình à, cũng không à, tiện dỡ ra nha mọi người mong mọi người thông cảm nha bởi vì cái này của người ta để đâu thì mình để chỗ đó không có tiện thọc tay thọc chân vào những cái vật dụng cũng có thể nói là riêng tư của nhau thì CLC đón của TPL thì trong đây chỉ có mền mùng thôi không có gì nhưng mà có thể là người ta đã đi ờ, một vài ngày hoặc là một vài tuần công trình hay sao đó ừ. bên đây là một cái ờ, chất liệu gì cũng không biết nữa nghĩ là một cái áo gió hoặc là một cái áo bơi á mọi người một cái áo lặn á mọi người một cái áo lặn và bên đây nè mọi người đây là một à, cái à, tấm kính có sơn màu đỏ nhìn ở ngoài nhìn vô liên tưởng cũng tới à, hơi ghê rợn một chút xíu vì nó có màu đỏ và những cái đường nét của nó ai có trí tưởng tượng nhiều thì phong phú thì có thể liên tưởng tới một cái gì đó rồi đây là cái khu vực nhà vệ sinh nha mọi người thì cũng ờ, đang làm gian dở dở gian. đó thì theo suy đoán của TBL chủ của công trình này rất là giàu có luôn mà không biết không hiểu một lý do gì họ lại ờ, không sử dụng hoặc là không có hoàn thành nốt cái công trình này mọi người đúc hết nha mọi người rồi bây giờ TBL sẽ ờ, mời tất cả mọi người đi sang một ờ, căn nhà kế bên nữa nha mọi người thì à, video này TPL sẽ à, tóm lược nhanh gọn những cái à, nhà trong cái khu resort này để cho mọi người xem nha đây rất là nhiều căn nhà luôn nếu mà không ờ, có ờ, review nhanh thì ờ, rất là tốn thời gian của mọi người luôn đây bây giờ TBL sẽ tiến vào trong bên trong đây căn này nó sẽ có một cái kiến trúc khác nha mọi người nó sẽ rộng hơn và đây TBL đã phát hiện ra một cái đóng than chắc có lẽ là dùng để nấu ăn hay gì đó của những người đi chơi đi phượt hoặc là những anh em công trình làm ở đây thì à, phía trên này á là TBL thấy khu này là đúc hết nha mọi người hoặc là dùng những cái sờ à, gồ qua lại nhưng mà nó mình theo mình thấy á, là nó cái gỗ của nó cũng ờ, không có giá trị lắm nha gỗ thường thôi không có giá trị lắm rồi mời ờ, quý vị và các bạn ờ, cùng tiến vào bên trong nha cùng tiến vào bên trong cái căn này có kiến trúc rộng không ôi đây đây mọi người lại có một dấu hiệu của tâm linh nè mọi người đây ở trên đây xà gồ này kia rồi đúc rất là lạ luôn. và đây là mọi người nhang hầu như những cái căn nhà hoang nào để bỏ hoang lâu thì cũng có những cái à, sự tâm linh trong đây những cái phần âm trú ngụ trong này cho nên là một số thành phần là vào đây nhang để cầu cơ nha mọi người để cầu xin cái gì đó thì mình không biết nhưng mà trong cái à, video này của TPL muốn mọi người à, chiêm ngưỡng những cái à, kiến trúc lạ lạ ở chỗ khu resort mà người ta đã bỏ hoang hoặc là những cái à, khách sạn gỗ nè mọi người gỗ nè nhưng mà còn còn nguyên một số nơi là những cái à, thành cửa này là người ta lấy không chắc có lẽ nó không có giá trị bao nhiêu thì mời à, quý cô chú và anh chị đồng hành với à, TBL tiếp theo sang cái căn phòng bên cạnh đây và TPL phát hiện ra một cái ờ, đóng dây điện đóng dây điện này không biết là còn lỗi hay là mất lỗi nữa thường thì dây điện người ta sẽ lấy cái lõi đồng ra vì cái lõi đồng nó sẽ có giá trị rất là lớn luôn người ta lấy ra người ta bán còn cái vỏ người ta không có bán người ta bỏ lại và đây là một cái à, nhà vệ sinh ôi và một chai nước rất là lạ luôn để trong này không hiểu luôn bên đây cũng là một cái nhà vệ sinh theo à, TB ông nghĩ là một bên nữ và một bên nam thì à, em mọi người lại phát hiện một cái à, gọi là nhang đốt cho những người âm phần âm trong căn nhà này rồi chúng ta sẽ à, tiếp tục à. ôi à, đây đây đây bộ dụng cụ đồ nghề anh chị em nào mà làm bác sĩ thợ đồng thợ khò rồi sẽ biết cái này nha đây là dụng cụ hành nghề rồi nè mọi người làm bác sĩ thợ đồng thợ khò rồi biết cái này nha rồi tiếp tục mình sẽ di chuyển thật nhanh qua một cái à, căn phòng khác để không làm mất thời gian của quý anh chị và các bạn thì ở đây rất là nhiều luôn nhưng mà VBL sẽ à, giới thiệu những cái căn phòng à, đặc trưng phía bên ngoài còn những cái phía bên trong thì có thể là ở một cái video khác nha cả nhà chứ ờ, một video ngắn không thể nào mà quay hết tất cả những căn căn phòng trong đây mọi người sẽ coi rất là dài luôn đây tất cả những cái đồ đẹp này mọi người ha những cọng dây điện được tước ra để lấy cái lõi đồng bên trong bên đây cũng cái căn phòng giống hệt như cái căn phòng bên kia luôn đây mọi người nước TBL sẽ à, đi nhanh qua cái khu vực bên này thì tất cả các kiến trúc của à, các phòng đều giống nhau hết cũng à, không có gì để review thêm nha cả nhà đây là một cái khung cảnh ở ngoài nè mọi người ừ. đây là nhà vệ sinh rồi thì uh, à, TVL cũng đã đi một vòng một vài cái uh, ngôi nhà ở cái khu này thì uh, video cũng dài rồi TBL xin uh, kết thúc uh, video tại đây nha mọi người rất cảm ơn mọi người đã theo dõi đến ờ, phút này video rất ờ, cảm ơn mọi người chúc mọi người có một ngày xem ờ, YouTube thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình nha TBL xin chào hẹn gặp lại mọi người trong các video clip tiếp theo của TBL nha bye bye mọi người hẹn gặp lại mọi người trong các video sau